می تک شودی تون ممین که کره سو هرنگوار کائفاس. نبی تیش هر دان تنگو ها بومی بو یندو روما. نو یندو شودیو هم بی نبی یود. همین انده خواشت ایم اوی نند تاندازی ارواش خوا. نو مو پاپا انگر پیلا تو نبی نیم با بی او. تم اگی نو نان یه هنه. نو او بی داندی نبی یو. نو مو هین تم از اوکش یود مو هم. ار پیلا بی دان تو Tishene yötvarts utvengu mongarit ofohu. Hanu yashodio binyembabi. Nuka hingi tagagi hetogo kahohe. Vinhapunen datogen gushki mongar hesu. Nu mushki monga hankandadu. Arpilato bimengi biyuta hardon tangun. Nebi zohnar hesu. Nebi nyembabi. Hagegan donga yashodio. Ar hesu bidon tobin kawa. No oshkamo. Hagi monsa. Watogo shishiai. Arpilato bidon dine binyeno. Hindar shodyuga. Nuyarimi shodyu winneyantomojogosh patsia y hamatzitwi. Teshka yote. Hanuar Jesu vidandi. ga hinga shim hoi. Numadin kapusmo. Nu togo tangagi shintuhnine shinyongagi. Hinchi dahtgagi shodyu. Geto ga hingar menguwa. Al nyemba bim. Hagegan dongemu. ne vidandine Ho. Gushka modan do Kankedam ui nesta eh kwahar shim hoiga monga no omahoni. Gato no tanga no omahoni. Osha no dimo. Arpilasto viñeno. Teme no omahoni. Mi wadi bimongan kapu. Bibangan timabak onga yasho diuman agi. Ne viñen babi. Hinte mat oskidi timba bine. No hagi pasen antum bidi haka hina yo fadi hardangon bashkwa. Hagin nehiga haka hirin don shodyu hu. Numugato bimengi bima une viñenyu. hindi nehigi yehnu, ye arbarraba, hanu arbarraba marme.